Hello và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây Và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe nha các bạn ơi Ok anh em ơi, thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với Free Fire rồi đây Và như các bạn có thể đang thấy trên màn hình đó chính là khẩu súng MB40 thần bài anh em ơi Mình biết đó là cái khẩu này nó đã ra mắt chắc cũng được vài ngày rồi Và hầu như là các bạn đều đã biết cái khẩu súng này rồi như thế nào rồi đúng không nào Nhưng mà ngày hôm nay tôi mới có gọi là cơ hội để có thể trải nghiệm được cái cây súng này các bạn à Và không biết là nó sẽ như thế nào nữa đây thì bây giờ chúng ta ta sẽ cùng nhau vô trận để bắn nha à, Thật ra là nếu mà bạn nào không biết là mình là một cái gọi là một cái fan cứng của MB40 ờ, mảng xà luôn Nhưng mà tại vì thứ nhất là nó cũng có màu đỏ giống mình các bạn à Cho nên là mình rất là thích nó luôn ấy Nhưng mà không biết là cái khẩu này nó sẽ bắn như thế nào đây Nhưng mà theo như những gì mà tôi thấy là nó có kiểu giống như là thần bài y chang luôn anh em Anh em có thể thấy này đấy Ok Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vô trận tự chiến để test coi khẩu súng này sẽ bắn như thế nào Và tôi sẽ có thể gọi là làm ờ, lên được gọi là kỳ tích gì Với lại À, khẩu MP40 thằng bài này nha các bạn ơi Let's go Ok anh em ơi Như anh em có thể thấy là bây giờ chúng ta đang bắt đầu trận tự chiến rồi đây các bạn ơi Nhưng mà hiện tại ở trận tự chiến này á, là mình đang chơi một mình các bạn à Cho nên đó là tôi à, gọi là không có gọi là set để mua MP40 thằng bài được ngay Cho nên là bây giờ tôi sẽ bắn một cái trận đấu với là cái khẩu lục trước nha các bạn ơi Đấy tí nữa mình sẽ test MP40 cho các bạn coi liền luôn Để coi là mình bắn trầm cảm hay là sao Ui ôi ơi bạn ơi chưa gì mà chết rồi tôi là tôi bắn gà thì anh em nhưng mà tôi bắn rất là chắc tay các bạn à mới vô là không có thể nào ấy da ấy da <laughs> trời đất ơi tôi um, à thì uh, thì nói chung là lâu lâu thì cũng cho người ta gáy tí đi các bạn ơi lâu lâu thì các bạn cũng cho mình gáy tí đi trời đất ơi tôi định bảo với anh em là tôi bắn gà được nhưng mà tôi bắn ờ, rất là chắc tay các bạn à nhưng, nhưng mà vừa mới ra phát là bị trúng ngay luôn không biết ôi rồi thua rồi Ui rồi bồ mình lại còn cầm tay tay đấm nữa ạ à. Vãi nồi thật Thất bại luôn rồi các bạn ơi Ui rồi vô còn gặp ông bồ cầm ngay quả Gọi là cầm cầm cầm tay đấm luôn ạ à. Thề vãi nồi thật Ok trận này thì chắc là mình sẽ chơi lục rồi các bạn ơi Tại vì tại vì nếu mà để so với bàn cân Nếu mà mình chơi lục và mình chơi cái cây uh, format ấy Thì mình nghĩ là mình chơi cái cây lục này nó sẽ ok hơn Ít chết cha lỡ rồi rồi ok Đấy lấy lại thôi nào Ok không biết là mình có kịp để mua MB40 không nữa đây Thề luôn ấy đang muốn test MB40 vãi nồi luôn Nhưng mà do hôm nay không có ai chơi cùng để solo anh em hiểu không Cho nên là phải gọi là solo chơi một mình Nên là nó hơi khoai tí các bạn à Nên, nên là các bạn thông cảm với mình nha Ok, ok bạn ơi, ok bạn ơi À, thấy một thanh niên qua đây này Tôi thấy một thanh niên qua đây Nhưng mà tôi sẽ đi bên đây anh em à Cho chắc Ui dồi chơi gì mà chết lắm ấy Thề luôn ấy Đầm đỏ mình chết lắm á nha Ok qua bên đây các bạn này, Có bồ mình bên đây nè Bạn ơi ê, bạn ơi bạn ơi bạn ơi bạn ơi Bạn ơi Bạn ơi Mình đang cầm lục các bạn à Mình cầm lục mà mình chơi lục cũng không không không được hay lắm ấy Nên là nên là cũng hơi nguy hiểm tí anh em ơi Ui rồi tim mình chết mất hết một người rồi Bên đây nè rồi bơm keo luôn ạ à. căng hết ra đây bạn ơi bạn ơi hãy bạn ơi Ok Ui ôi hên quá các bạn ơi Hên quá Đồng đội mình nhặt được uh, M, MB5 anh em ạ à. Đồng đội mình lại có được quả cầm MB5 nên là cũng đỡ Ui rồi Thiếu đúng 100 ngàn các bạn ơi Thề luôn đấy Thiếu đúng 100 ngàn để có thể uh, mua cái cây uh, gì ta MB40 các bạn à Thôi thì coi như là trận này tôi để dành tiền để tôi mua cái mũ thôi Tôi không mua bơm keo đâu Tại vì là tôi đang muốn test cho anh em coi coi cái súng nó như thế nào các bạn hiểu không Rồi ok Tiếp tục nha Tiếp tục nha tiếp tục nhé Mình thì mình à, cái cây hỏa pháp này á, thì mặc chung với bộ bộ này thì mình thấy nó nó hợp phế luôn á mọi người. Nó nó, nó kiểu nó hợp bị hợp phải nồi ấy. Ui chuột tôi có vấn đề rồi anh em ơi. Ui chuột tôi có vấn đề rồi. Cái này tôi nói thiệt nha anh em, cái này là chuột tôi có vấn đề thiệt chứ không phải là tôi nói điêu đâu các bạn À. Ui ôi, sao, sao con chuột mình có vấn đề gì nhỉ? 13 máu Không một thằng ninh đứng xa luôn kìa các bạn ạ Tôi nghĩ là tôi nên mua chuột mới rồi anh em Chứ con chuột này của tôi là tôi thấy nó hơi bị ờ, Tôi thấy nó hơi bị chầm kẽm rồi nha Tôi thấy con chuột này của tôi nó hơi bị chầm kẽm ở đây bạn ơi còn bạn nào cứu không bạn ơi ui rồi trên trận đấu của chúng ta toàn như thế này Ui rồi Mấy các bạn nhìn pha này là các bạn ba góc luôn Về Hanny này bị kẹp ba góc luôn rồi Bồ mình bị kẹp ba góc luôn rồi Thôi ta nổi vào Ok hay nóng một Bồ mình đang bị kẹp ba góc luôn ạ à. Vãi nồi thật Ok hay hướng trước mặt luôn kìa Ui dồi lao ra thế Bông kép bông quét đó bông quét đó Ui dồi Bạn ơi Thôi không sao tôi đã chơi phế rồi anh em à nên là tôi cũng không có dám gọi là chửi à, hay hay là nói với bạn kia đâu nhưng mà nói chung là bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cây gọi là mb 40 thần bài đấy nè các bạn à nhân vật chính của video của chúng ta ngày hôm nay nè Ồ, trời đất ơi những cái súng nó đẹp kìa trời đất ơi wow thêm cái hiệu ứng tay nữa các bạn à cái này á nếu mà bạn nào mà cầm cái khẩu cái khẩu mb 40 này á mà có thêm cái hiệu ứng tay giống mình nữa này đấy thì kiểu nó là một cái sự kết hợp khá là hoàn hảo luôn đấy Ok chúng ta sẽ cùng nhau thử MG40 để coi coi nó có làm lên được kỳ tích gì không nha Hello Ai xin mà to Chị ngó Ôi Bắn vô đầu à Ôi ôi bắn vô đầu không Bao nhiêu đầu không luôn anh em ạ à. Vãi nồi quá. u. Cái khẩu này Cái khẩu này được một cái là nó rất là dễ hết sọt các bạn à Ui ôi hết đạn rồi Súng hết đạn rồi Toan quá à Vãi nồi súng hết đạn anh em ạ à nhưng mà cái khẩu mp 40 này các bạn thấy không mình bắn mình bắn nó rất là kiểu uh, sao ta mình bắn nó khá là tôi bắn nó nó nó không có được uh, vô tâm lắm nhưng mà nó toàn là chỉ lên đầu không á mọi người khẩu súng này nó toàn chỉ lên đầu mà bắn được phải đấy ngon Ok, test mp 40 tiếp nào, mp 40 tiếp nào Wow, được đấy, khẩu này là mình thấy là mình thấy là có vẻ cũng shot đấy, nhìn cũng thích thích đấy <laughs> Ok Tiếp nào rồi bên kia thắng hết 3 trận luôn các bạn ơi Tôi làm những cái video như thế này là chủ yếu là chỉ để hầu như là review súng cho các bạn coi đây nha các bạn ơi Còn à, việc bắn hay bắn dở thì tôi phải nói thiệt với anh em luôn Tôi sorry anh em rất là nhiều bởi vì tôi bắn rất là dở Còn này mình làm những cái clip như thế này chủ yếu là giới thiệu súng cho các bạn à, coi coi là súng nó như thế nào thôi Snip à, vãi nồi nhanh đấy À qua đây à Một Ui hết headshot luôn các bạn thấy không Ui rồi toàn tôi rồi. Nhưng mà khẩu này hết headshot được phết đó nha mọi người Khẩu này tôi thấy hết headshot được phết đấy nó chỉ bóng bông keo ạ à. ok hay yes tìm ai tìm ai tìm ai win win win tiếp tục là mb 40 nữa nào Ôi bây giờ tiền của mình là mình đủ mua một cái 40 này với là cái giáp ba với là cái mũ luôn á mọi người. Đủ combo luôn thêm quả bông keo nữa thì chất. Ok, tiếp tục nha không biết là tôi có thể gọi là gỡ lại được cái dáng bài này hay không nữa nhưng mà chắc là được đấy các bạn à thấy là cũng có hy vọng đấy cũng có hớp phết đấy <laughs> hình như bên kia có một người AFK phải không hình như theo tôi thấy là bên kia có một người áp ca thì phải bạn ơi Ui vô đầu không Ui ôi vô đầu luôn các bạn à Cậu này bắn nhanh vô Cậu này vô đầu phết luôn đấy Ôi rồi Ôi rồi Wow trời đất ơi Lật kèo lật kèo Yes ok chúng ta đến với trận cuối để coi là trận cuối nó như thế nào nha nhưng mà thấy là có vẻ là khả quan phá đấy các bạn có để ý là cái khẩu này của chúng ta bắn nó toàn vô đầu luôn không anh em Hồi nãy tôi để ý là nó bắn nó toàn vô đầu không luôn ấy Tôi hết shot được quá trời luôn Trong khi tôi là một người gọi là phải thật sự phải nói thiệt với các bạn luôn là không biết hết shot Nhờ bắn khẩu này nó vẫn hết shot được Ok cố gắng trận này gỡ nha Ok vô nào vô nào vô nào Chơi trên nóc nhà luôn ạ à. Bạn ơi First blood. Không hình điền qua đây đúng không ta Nãy tôi mới thấy một hình điền qua đây Anh em bên kia có một người áp ca Double kill. À. Bay, bay, bay với tôi à. Bay với tôi à. Còn một người đâu? Còn một người nữa đâu ấy nhờ các bạn nhờ? À? Ôi trời ơi quá đơn giản luôn Wow khẩu này bắn sướng nó sự luôn đấy Thề với mọi người là khẩu này bắn sướng nó sự luôn đấy Ok và có lẽ là video MB40 thằng bài của tôi đây cũng đã kết thúc rồi Và nếu mà nếu mình thích video này thì đừng quên là channel của mình một nút like, share, subscribe nhé Còn bây giờ đây xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo Tạm biệt